lỗ cô hồn đấy Chú chú các bác có biết không? Không biết không, đâu. Không biết. Mình không phải ở khu này mà. À. Mình ở hình trang tấu. À, à trang tấu à? Còn ở vị trí này thì có một cái miếu nhỏ nhỏ nữa. Thì ở đây nghe mọi người kể là mỗi lần đi qua đây vùng này thì mọi người phải để những cái à, đồng tiền hay là thắp một nén nhang thì mới có thể là vượt qua bình an được xung quanh đây thì uh, mây mờ luôn luôn bao phủ và khu vực này mọi người cũng nói rằng đó là cổng trời nơi dẫn đến thiên đàng và địa ngục và thực hư câu chuyện như thế nào mục sử thí trường giang cùng mọi người mình đi tìm hiểu câu chuyện này nhé Xin chào tất cả các bạn Hiện tại thì uh, Trường Giang đang có mặt tại uh, khu vực cổng chơi à, Nơi đây thì được mọi người ví như là một cái nơi mà mình bước qua cái cửa ải trần gian âm và dương và ở nơi đây thì có một cái câu chuyện về uh, cô hồn miếu mà được rất là nhiều mọi người biết đến thực hư câu chuyện này như thế nào thì hôm nay được sở thị chuyển giang muốn đưa mọi người đi cùng tìm hiểu câu chuyện này xung quanh đây thì à, giang à, thấy là không khí rất là yên yên lắng luôn và hiện tại thì xung quanh có những đám mây bao phủ khá là nhiều trước tiên thì à, Giang có gặp một cái miếu thì à, cái miếu này Giang thấy là được thiết kế theo kiểu như mình nói là một cái uh, miếu thờ cúng cái gì đó như của người phương Đông ấy phía đằng trong này thì ờ, Giang thấy là có vài cái chai lọ nước và một số đồng tiền lẻ như những cái nén hương có vẻ là mọi người đi qua đây à, thắp hay là ừ, hương cũng như là gửi tiền vào đây mình mới có thể à, đi lại để nó bình an hơn đấy xung quanh Giang thì uh, bao phủ toàn là núi và sương mờ, mây Thực ra câu chuyện này thì uh, Giang cũng chỉ nghe mọi người kể thôi Trước kia ấy, thì uh, mọi người uh, các cụ trước kia thì uh, Giang nghe mọi người kể là cách đây ờ, ba bốn mươi năm về trước có đoàn ờ, công binh ở bên Trung Quốc ờ, mọi người sang bên này để giúp người Việt Nam làm đường phá đá nên là rất là nhiều người đã hy sinh và ngã xuống ở tại khu vực này và cái câu chuyện mà mọi người kể rằng sau khi mà những người Trung Quốc mất nhiều đây ấy, thì những oan hồn luôn luôn xuất hiện quanh đây rất là linh thiêng và có rất là nhiều người đã gặp những oan hồn đó từ đó thì mọi người mới xây một cái miếu gọi là miếu cô hồn bây giờ thì à, giang sẽ ừ, đi tìm mình sẽ đi à, xuống dưới này để xem là có gặp người dân nào và mọi người dân ở đây có biết thì mình sẽ hỏi trực tiếp người dân ở nơi đây lẽ là Giang sẽ à, đi à, bộ xuống dưới kia hoặc là mình sẽ đi xe xuống dưới đó xem có nhà dân nào không và có mọi người đây không để tìm hiểu nhé xa xa cách đây à, vài trăm mét khu vực phía dưới kia thì Giang thấy là có vài cái hộ gia đình người dân rồi giờ xem là xuống như đấy xem đây thì à, Giang thấy à, một khu vực này trống trống này lại có một cái cây một cây bồ đề và một cây miếu lẽ là miếu này là miếu cô hồn theo như mọi người đã à, kể lại không biết là trong cái miếu này có những gì một cây bồ đề khá là to thì à, giang có hỏi hai bác đi qua đây nhưng mà hai bác không biết gió quanh miếu thì ờ, hai cái cây đạn được trồng và cái cánh cửa này thì được ờ, hé mở còn phía bên trong thì ờ, chưa vào tìm hiểu thì mình đi quanh đây xem phía bên ngoài không những một cây bồ đề mà hai cây bồ đề mà được hai cây bồ đề này thì uh, trong uh, câu chuyện tâm linh thì chắc hẳn người biết là mình gắn liền với câu chuyện của uh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội gốc cây bồ đề thì thấy hai cây 고리를 좀 찾아야 phía đằng sau miếu thì không có gì cả cái miếu này thì đang thấy là cũng mới chứ cũ lắm cả ở à, phía đây trên mình sau có một cái 用久了。 thì có 5 bậc người thiết kế có 5 bậc thì uh, bước lên đây thì uh, mình cảm nhận được một cái luồng không khí gì đó nó khác thường so với những ngày thường đây mọi người có cắm cái que hương mà lại có cả những điếu thuốc này ba cái tầng hương chai nước chén rượu à, cau trầu và bóng đèn bên này thì à, có một cái chuông bằng đồng này và cắm lọ hoa ở đây đây thì có cái nén nhang này đây bật lửa đây mọi người có thể đốt được mình muốn thắp một nén nhang nhưng mà bật lửa này ướt là mưa ấy thoát được phía đằng bên trên này thì à, có à, chữ là miếu cô hồn đây Quang nghĩ thì à, khu vực này có lẽ là cũng rất là linh thiêng khiến cho Giang tò mò và cũng rất là nhiều người muốn à, biết để lịch sử à, bên có khắc hình con phượng này con này cũng à, là nước chuột gãy ở đây sang bên này là có một cái chuột quét chuột quét thì là một cái chuột lông quen chung là cái biếu này thì à, thấy là mới xây đâu mới xây dựng thôi giác mình ở đây khác lạ một cái gì đó cho mình cảm nhận được là như kiểu có những vong hồn đang vây quanh mình ấy mình sẽ xuống dưới à, phía bên dưới nhá xuống mấy nhà dân để hỏi thăm mọi người dưới đấy để câu chuyện ở à, hồn ma này ở đây thì à, đang thấy là núi rất là cao đây, núi rất là cao phía bên này thì à, núi cao mây bao phủ rất nhiều à, cháu chào cô nhá à, em chào chị nhá đang à, một người đang khâu vá à, à dạ. em một người khâu cái gì đấy ạ khâu áo à thêu áo à thêu áo à cái này là áo của người đồng bào gì đây à, người dao à người giao à các cô là người giao các cô là giao giao gì ạ à? dao đỏ giao đỏ à, dao đỏ cô đang à, may gì cái bộ giao đỏ cái này ở cánh tay nó đúng không cánh tay áo ừ, rít ừ. à. ừ, tôi rít áo rít áo à đi đâu à À, cháu đi uh, qua đây cháu muốn hỏi hai cô là có biết à, nghe nói một người kể là có cái cái, cái miếu gì cô hồn cái gì ấy miếu á cô hồn miếu ấy mọi người xây ở trên du xây là xây ở trên đồ chơi kìa vâng. không có cái gì đâu cái đấy nó xây về thăm rồi à nhưng mà nghe một người kể câu chuyện ngày trước là như có người mất ở đấy nhiều đúng không hay như thế nào mất mất một người ở trên này hai thành chú chú trả này thành ba người à. một người thì ô tô lăn một người thì đâm ô tô vào tả bi à. một người thì bắn đường bắn mình à, bắn mình ờ, bắn mình xong là bay xuống dưới dưới à nhưng mà người Việt Nam mình hay là người ờ, Trung Quốc à người Việt Nam mình hết rồi à đấy à thế không phải là có người Trung Quốc ờ, mất đây à không người Trung Quốc không mất đâu à. là bắn mình là mở đường lâu chưa cô từ 2000 2001 à, à, cháu nghe câu chuyện của người nói là ngày trước là một đội công binh Trung Quốc cháu sang đây mở đường đánh mìn đấy, đấy. người ta mất ở đấy mất rồi nhưng mà khi mà một người mất ở đấy thì à, cái bảo bà con là hay đi qua đấy là hay gặp hồn ma bà con bây giờ họ lại thắp hương ở trên kia xe miếu về để, à. để à. lúc mùng một là một tháng à. nhưng mà cô ờ, sống ở đây lâu cho hai cô ấy ở đây xuống ở đây 2005 à. trước trước thì ở trên bản à. à, cháu ở dưới uh, văn trấn văn trấn vâng. chèo vua kinh hoa nhưng mà các cô ờ, ở đây lâu rồi thì ờ, có bao giờ mình đã từng gặp hồn ma chưa đi qua đây ấy? không không gặp đâu à, không gặp ừ. à, nhưng mà cháu nghe nói là mọi người kể là là hay gặp đấy nên mọi người mới xây cái miếu ờ, cô hồn miếu vậy cũng như là mà thì... có ai từng gặp chưa nhỉ không người đây không không gặp đâu à chắc là đây là nó xây miếu luôn vâng rồi vâng nhưng mà những ờ, người khác là cũng chưa gặp đúng không người khác cũng chưa gặp à là chỉ nghe người kể vậy nên là à, giàng cũng không rõ là có chuyện địa phương như nào thì ờ, cách cái ờ, vị trí cô còn muốn mình lên đây là mấy trăm mét thôi thì à, cô có kể bảo có người bắn mìn này đâm mô tô và mất là rơi xuống vực đúng không cô? Ừ, rơi xuống vực. À bộ đội công binh của người Việt Nam nó không phải là Trung Quốc nhưng mà cháu đi qua đây cái miếu ấy thì người ta viết chữ Trung Quốc cơ chữ Hán đấy cái đấy là trước Quốc. kia là Trung Quốc xây à bây giờ là lúc là sạt xong là bây giờ là, Việt Nam mình thì điện lại xây À, đấy là xe trước là chắc phải... chắn là có người Trung Quốc làm đường đây rồi ừ. nhờ. Trước kia là Trung Quốc xây rồi. À là cô mới ở từ năm 2005 năm nên là cũng không không rõ được những người nào mà ở đây lâu thì sẽ sẽ biết được đấy nhỉ ừ. đúng ờ, thấy có chữ Trung Quốc mà có chữ Trung Quốc hai này 2001 ừ. một đấy à thế chứng tỏ là có người Trung Quốc uh, cũng trong đây làm là 2010 này nhỉ 2007 2007 à bắt đầu làm cái thủy điện này à người Trung Quốc là vào xây làm thủy điện đây là vâng, người Trung Quốc xây à? à thế cháu nghĩ là chắc người Trung Quốc cũng có người mất đấy nhà người ta mới xây lên đấy ừ. không Trung Quốc là sẽ biết mất không mất nhưng mà vâng. không biết người Trung Quốc là nó mất là nó cũng không không nói ra được vâng vâng à, à hóa ra là cái câu chuyện này là là nó rất là ly kỳ chắc là phải có ờ, cụ sống rất là lâu năm rồi cái đây lâu rồi thời Trung Quốc mà xong giúp Việt Nam mở đường ấy chiến tranh biên giới ấy. thì uh, công binh Trung Quốc uh, ờ, về đây thì chắc mọi người khi có người mất người Trung Quốc người ta không mang về người ta có thể xây cái miếu đấy Đúng là ba người mà chết ở trước Việt Nam mình có tìm thấy xác không nhỉ? Có. Không, có thôi. Tôi đâm vào tả ly sau là bảo tôi để con tôi lăn xuống dưới vẫn thấy xác mà à đấy ừ. nhưng mà cái cái ông bắn mình không thấy xác à bắn mình không thấy xác thấy vẫn thấy xác ừ. bay xuống dưới dưới xong là à. này xuống đây mình xong là kiểu bay xuống nát đi rồi đúng ừ, không ừ, nát đi mình. rồi ừ. Thôi cháu à, cảm ơn hai cô nhá. Vâng. vâng. À, mình, nghe câu chuyện thì à, cũng chưa thể biết rõ được nó thực cư như nào nên là mình muốn đi tìm hiểu và chia sẻ với ờ, tất cả các bạn Đấy, thì khu vực này là Giang cũng không rõ lắm có lẽ là các cụ mà sống thời ngày trước ngày xưa xưa rồi ấy, sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện này và đây mọi người nói là cổng trời mà thì mọi người cứ đi theo con đường này và vượt qua cái chỗ ờ, khó khăn nhất ấy, có người mất ấy cao nhất luôn luôn có mây bao phủ tổng trời ấy.